sinh tồn ở đảo hoang thường rất khổ. Nhưng thanh niên này không khác gì như đi nghỉ dưỡng. Sơi tôm hùm 3kg, baby sắc vẫn còn đang bơi sống. Cá nướng ngon như trong nhà hàng Michelin, hoa quả hoang dại ngọt lịm. Còn có quả võng view biển trông rất có tiền. Thanh niên lần này của chúng ta vì không trông con mà bị vợ chửi sấp mặt lờ. Anh ta quyết định bỏ ra đảo cho con vợ biết mặt. Hòn đảo mà anh ta đã lựa chọn trông có vẻ rất dễ hoàn thành thử thách 6 ngày 6 đêm sống không vợ. Sau khi đến địa điểm, anh nhảy từ trên trực thăng xuống nước, dưới biển có rất nhiều đá và san hô, nếu không bị thương thì cũng bị cá mập sơi hoặc là mình sơi lại nó. Nhưng cá mập vẫn chưa phải nguy hiểm duy nhất. Nơi này còn có sữa biển độc VL. Nếu như để chúng làm bị thương sẽ phải về luôn với con vợ. Vừa lên bờ, một con baby shark đã đi tới chào hỏi anh thanh niên. Lúc này anh ta vẫn chưa biết thực lực của đối phương, do đó chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm hiểu địa hình ở đây đã. Trèo lên nơi cao cao một chút chính là cách để quan sát nơi này tốt nhất. Anh ta men theo một tảng đá rồi trèo lên trên, khi trèo lên bậc đầu tiên, nguy hiểm tiếp theo đây lại càng nhiều hơn. Anh đành liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn xít. Đợi sau khi lên trên đỉnh, tay của anh ta muốn phế con mẹ nó. Đứng trên này có thể nhìn thấy toàn hoang đảo. Anh ta phát hiện hòn đảo do miệng của một ngọn núi lửa hình thành, còn một phần khác của đảo đã bị chia cách. Anh ta chỉ về hòn đảo đối diện, có lẽ nơi đó thích hợp sinh tồn hơn. Muốn đi qua thì dễ nhăn kẹo, nhưng mấy con baby sắc cũng khét vãi lìn. Mấy con này toàn chiến đấu theo bầy, một khi bị nó kết thì đời này coi như bỏ. Nhưng thanh niên này vẫn quyết định liều, để đảm bảo an toàn, anh ta ôm cây gậy lớn lao ra biển. Khi đi được một nửa, một con baby sắc nhạy cảm đã phát hiện ra anh ta. Nó còn dẫn theo mấy anh em bơi vòng quanh ở gần đó. Mẹ thằng này, giờ mà bỏ chạy thì con vợ anh sẽ thất vọng lắm. Anh ta quyết định liều ăn nhiều xem có khá hơn không. Anh sẽ chơi trò 1 2 3 năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Cuối cùng thì baby sắc vẫn bị dọa sợ bởi tên sợ vợ này. Thấy bọn chúng quay lại, anh ta chạy như chó đi lên bờ. Đúng là có làm thì mới có ăn, không thì ăn cá mập. Nhưng mà thực vật bên này quả thực rất phong phú, Vừa lên bờ anh đã tia được mấy cây dừa. Anh ta sử dụng kỹ năng trèo cây thuần thục do bị vợ đuổi lâu ngày. Sau khi hái quả dừa xuống, dùng một con dao nhỏ khoét lấy một cái hố. Sau đó lấy phần cùi dừa ra bỏ vào mồm test luôn. Tiếp theo anh lại làm một ngụm nước, vị cứ phải gọi là ngọt thôi rồi. Để có thêm càng nhiều nguồn nước, anh ta đâm thanh tre vào trong cây chuối. Sau đó đào một cái hố ở dưới nước và lót lá chuối xanh vào. Trong loại cây này có nguồn nước rất phong phú. Chỉ cần 77-49 ngày nữa cái hố này sẽ đầy nước cho mà xem. Hiện giờ đã giải quyết xong nguồn nước, Tiếp theo đây sẽ phải đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Vào trong rừng thì chỗ nào cũng là mũi anh ta chắc chắn sẽ không vào. Do đó anh đã đặc biệt tìm được một bóng cây ở gần bờ biển để tránh nắng. Tiếp theo đó lại dùng một cây tre to, cắt thành từng sợi ở phần giữa cây. Sau đó buộc vào hai cây ở bên cạnh. Cứ như vậy quả võng không thể hen mết hơn đã ra lò. Để tránh gió biển thổi cát bay hết con mẹ vào mồm, anh còn chế luôn ra cả tường tránh gió. Do đó anh ta đi tìm lấy ít lá dừa. Hiện giờ trời cũng sắp tối rồi, phải đi kiếm đồ ăn đã. Anh ta nhặt được một con cá chết ở trên bãi cát, Mặc dù không ăn được nhưng nó có thể dùng làm mồi câu cá. Có mồi câu rồi, anh ta cũng bắt được con cá đầu tiên, to vờ lờ. Sau đó anh ta quyết định đi câu con cá khác. Cuối cùng thì anh ta cũng có một ngày không bị vợ chửi êm đềm và ngồi câu cá. Một lúc sau thì đã có con cá cắn câu. Sau khi kéo dây vào, anh ta nhìn thấy cá vân tay. Bạn nhìn xem họa tiết trên người con cá này có phải rất giống vân tay không? Đây cũng chính là nguồn gốc cái tên của nó. Giờ đã có đồ ăn rồi, anh ta muốn làm một chầu cá nướng. Sau khi nổi lửa lên thì cho cá vào nướng. Nướng đến khi nào bên ngoài đen xì là được rồi. Hôm nay anh ta nhất định phải ăn no cho bõ tức. Sau khi ăn nấu uống đủ xong, anh ta nằm lên chiếc võng nghỉ ngơi. Sáng sớm, mấy con chim đã gọi có dậy đi không thằng sợ vợ. Nhưng chuyện đầu tiên cần làm sáng nay không phải là đi tìm thức ăn, mà là mài con dao đã bị nước biển ăn mòn. Đợi sau khi trang bị nâng cấp rồi, anh ta thuận theo cắt đi tới một hang đá. Ở bên trong anh tìm thấy lưới đánh cá. Cái đồ này phải gọi là quý hơn vàng. Do đó anh ta cắt lấy một miếng cho vào ba lô. Tiếp theo vẫn tiếp tục thăm dò hang động. Bên trong toàn là nước biển, bắt buộc phải phán nhanh không thủy chiều lên, khi đi tới một đầu khác của hang đá, anh ta nhìn thấy một hòn đảo khác. Đảo này lại còn to hơn, có khi ở đó có cảnh sát biển sống. Nhưng mà để sang bên đó cũng khó vời lời đấy. Do đó trước khi xuất phát bắt buộc phải nạp doping cái đã. Anh ta nhanh chóng trở về chỗ gốc chuối. Lúc này hố nước cũng đã đầy nước ép cây chuối rồi. Anh lập tức úp mặt xuống làm một ngụm lớn. Nhưng hành động vượt biển tiếp theo đây thì chỉ uống thôi chưa đủ. Bắt buộc phải có cái gì nhét vào bụng đã. Ngày hôm qua vừa bị mấy con baby sắp vừa một trận, trong lòng anh đến giờ vẫn rất cay cú, Do đó hôm nay anh ta bắt buộc phải sơi tái vi cá mập. Trước tiên phải vệ sinh cho lại sức đã. Làm vậy có thể lợi dụng mùi để thu hút cá mập. Quả nhiên mới có mấy phút cá mập đã bị nước đáy dụ tới. Con cá này cũng không phải dạng vừa, một mình đi tới chiến với anh ta. Anh ta nhắm chuẩn thời gian xông luôn xuống nước. Cá mập cảm giác được sự nguy hiểm, nó bảo lêu lêu thằng sợ vợ rồi bỏ đi. Còn thanh niên kia cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn cá bơi đi xa. Hiện giờ anh phải nghĩ cách khác để có protein. Lúc này anh thấy ở trên bờ có rất nhiều rác bị trôi giạt vào trong này, cao su ở bên trong đã đem đến linh cảm cho anh thanh niên. Trước tiên anh ta buộc cao su vào cây tre, sau đó lại vót một đầu tre cho thật nhọn thì thôi. Như vậy một chiếc trồng sức sát thương cấp độ không đã ra đời. Nhưng vì anh ta chả nhìn thấy cái mẹ gì dưới biển, do đó phải dùng chai nhựa làm kính lặn. Đàn cá dưới biển nhiều VL, nhưng đây là éo phải gu của anh. Sau mấy lần thăm dò, anh tia được một con tôm đang chơi ú òa. Chuyến này mày chết với trụy. Anh ta đâm một quả chí mạng vào con tôm. Mặc dù không được ăn cá mập, nhưng thôi đổi lại có con tôm cũng khá rồi. Sau khi về doanh địa, trước tiên là nướng chín tôm, tiếp theo đó dùng dao cắt thịt tôm ăn thử. Ăn thế vẫn chưa đã mồm, do đó anh ta xúc luôn cả con tôm. Cái này ngon vờ lờ vợ ơi, em coi như mất anh rồi. Thanh niên số hưởng tự dưng được ăn ngon. Uầy, sau khi ăn uống đủ, đến lúc phải chuẩn bị công cụ rồi. May mà trên bờ cây tre mọc rất nhiều. Anh ta dự định lấy mấy cây tre lớn lớn để làm bè tre. Nhưng mà tre cũng to vờ lờ, anh ta tí thì suy sụp luôn ở đây. Ai ai, con chó này, tốn mất nửa con tôm hùm anh mới bẻ được mấy cây tre. Sau khi về bờ biển, anh cắt thành đoạn nhỏ rồi xếp thành bè, sau đó dùng dây thừng cố định các đoạn lại. Rất nhanh một chiếc bè tre đã hoàn thành, cuối cùng còn cẩn thận lợi dụng lưới cá chế thành cánh buồm. Tiếp theo sẽ là thử thách lênh đênh trên biển 6 ngày 6 đêm. Gió biển mạnh cộng quả sóng đánh tụt quần khiến anh không thể khống chế phương hướng. May mà cánh buồm phát huy tác dụng nhất định. Nhưng lúc này trời bỗng nhiên lại đổ mưa, gió biển càng lúc càng mạnh. Lúc này anh ta đã tiêu hao hết con tôm hùm, mấy lần ngã xuống biển. Cánh buồm sau khi gặp nước cũng bị nước biển đánh trôi đi hiện giờ quan trọng nhất là không được bỏ lại bè tre. Sau một hồi bị sóng đánh tí thì mất quần, anh ta đã ngoi được lên đảo. Tiếp theo đây anh phải sang bên kia đảo để tìm đội cứu trợ. Để tiết kiệm thời gian, anh chỉ có thể băng qua rừng. Sau khi trèo lên sườn núi, anh nghe thấy tiếng máy bay. Do đó anh lập tức chạy như cờ chó. Còn phi công cũng tính nóng như kem, mặc kệ anh ta chạy ở phía sau. May mà vào giây cuối cùng anh ta đã nhảy được lên. Hiện giờ cuối cùng cũng được về với con vợ rồi.